game today. Hello Anh em nghe gì chưa <clears throat> Chào anh em uh, ờ, Tôm fan, chào anh em Trung Kinh nhá Chào các anh em mới vào <clears throat> Anh em đợi chút Hôm nay sẽ có một cái uh, nội dung tôi nghĩ là nó sẽ rất là hấp dẫn cho các anh em nhá Đấy, Rất là hấp dẫn cho các anh em Đặc biệt là các anh em mà mà thích săn tôi hàng ngày thích vào đơm tôi Thì hôm nay chắc chắn là sẽ có một cái nội dung rất là hay Rồi chào các anh em mới vào nhá à, Chào mừng anh em đến với cái buổi livestream trực tiếp của Game Today Cảm ơn anh em rất là nhiều Và chúc các anh em có một cái buổi xem livestream vui vẻ Anh em nhé. Như anh em cũng đã từng biết Tôi là một cái người rất là nổi tiếng ở trong cái giới auto check này Cái điều đấy thì không ai có thể phủ nhận được Đấy, thế mỗi lần cái buổi livestream của tôi ý, mỗi lần mà tôi bật livestream lên ý, tôi livestream leo rank là có rất nhiều là người săn đón, rất là nhiều người săn đón. Miệng thì cứ nói là yêu thương, rồi muốn chơi cùng, các kiểu các thứ. Nhưng thực ra thì săn tôi đấm tôi sắp bật lừa Đấm tôi xong cứ xuống cười ha hả thôi Bực mình không chịu nổi anh em ạ Cực kỳ bực mình luôn Nhất là hôm qua ấy Anh em mà xem buổi livestream qua anh biết Anh em đều biết là Long Sida Party về ngạo vào đấm tôi như nào Tôi cực kỳ là cực kỳ là coi như là là tủi nhục Bất lực Và cam chịu Đến cái mức trầm cảm luôn Xem nào Để xem là ai xem ngày hôm qua Nếu mà anh em xem ngày hôm qua Anh em sẽ hiểu cái cảm giác của tôi một cái người streamer cống hiến hết mình cho coi như là anh em à, nói chung là luôn là cố gắng tạo niềm vui sau mỗi cái uh, ngày dài mệt mỏi của các anh em với công việc và học tập nhá <clears throat> đại loại là ngày hôm qua như anh em đã biết nếu mà anh em xem ngày hôm qua các anh em xem ngày hôm qua anh em cũng biết đấy là một cái buổi livestream cực kỳ áp lực đối với tôi anh em cũng có thể thấy là hôm qua tôi cực kỳ là tôi tôi tôi tôi, tôi mệt mỏi tôi trầm cảm sau buổi livestream tôi trầm cảm luôn Bởi vì Ngạo với cả Long hôm qua vào đấm tôi và đấm tôi coi như là tôi phải chơi chơi thua một cách rất là cay đắng Và tôi bị Long Sida cũng như Ngạo đã coi như là chuỗi thắng rồi cháy rất là mãnh liệt rồi cháy đến cái lỗi mà nó biến thành màu vàng nhưng đéo phải màu xanh nữa nó đéo phải màu hồng mà nó là màu vàng ban đầu thì tôi cứ nghĩ là nó là cái màu vàng của danh vọng của tiền tài nhưng mà thực ra đéo phải Nghĩ kỹ ra thì đấy đó chính là cái màu vàng của cứt anh em ạ à. Đúng thật là như thế luôn Đấy, Long Sida với ngạo cháy vàng rực rỡ như thế Thế còn tôi thì sao? Tôi Còn tôi thì tỏa ra một cái màu khói Một cái màu khói Một cái màu khói rất là coi như là là, là, là, là thơ mộng và đáng yêu Giống như chú lợn ngốc nghếch trong bát cháo lòng mà tôi vừa mới ăn sáng nay Nhưng mà đấy, đáng yêu như thế, thơ mộng như thế mà bị đấm bị coi như là một cái thằng cháy màu vàng cháy màu hồng nó xếp bài vào tô đấm cho bằng chết thôi đấy là chính là cái cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt cái thời gian vừa qua khi mà tôi livestream vì vậy hôm nay tôi sẽ tạo ra một cái content mới một cái content cho phép các anh em được đóng vai trò là một cái người streamer như tôi để anh em có thể hiểu được cái cảm giác của tôi khi mà mỗi lần tôi bật livestream lên tôi bị đơm tôi bị người ta vào hội đồng bị người ta tim ắp bị người ta đấm nhá thế là hôm nay nhân vật chính của chúng ta hôm nay không phải là tôi Đấy, hôm hôm nay nhá thì nhân vật chính trong cái buổi livestream hôm nay sẽ là một người khác sẽ đóng vai tôi và coi như là chúng ta sẽ cosplay tôi trong những cái buổi livestream một mình tôi sẽ phải chấp 7 người thì bây giờ anh em cũng thế thôi Anh em cũng một mình anh em là phải chấp 7 người một chấp 7 anh em nhá và đây sẽ là content mới trên kênh của tôi Và nó sẽ được phát sóng trực tiếp Ở trên kênh Game Today Vào tối thứ bảy hàng tuần Khung giờ là từ 9 giờ đến 1 giờ sáng anh em nhé Hôm nay Ngạo sẽ đóng vai là cái người bị 7 người còn lại đấm nha anh em nhá GTD Ngạo đây em cũng có thể thấy ở trên màn hình ở đây Có GTD Ngạo ấy nhá đang rút 4 Và sẽ đóng vai là một cái người giống như là tôi streamer và bị bảy người còn lại team up đấm tất nhiên là đấm ở đây thì không phải là đấm bình thường nha anh em nhá ừ. luật chơi nó sẽ có thưởng có phạt hôm nay ấy, nó sẽ là một cái content mới trên kênh của tôi hôm nay sẽ là ngạo nhá ngày mai sẽ long sida ngày cày đó chịu luôn ngày mai là ông ấy đến ông ấy để cho thử cảm giác bị đấm nó như nào thì uh, anh em cũng biết rồi đấy hôm qua tôi bị đấm kinh quá nên là hôm nay tôi phải um, coi như là là, là chia sẻ cái cảm giác đấy bớt cho, cho ngạo với cả long sida thì hôm nay thì uh, long sida thì cũng uh, chưa có chơi được nên là ngạo chơi trước thứ bảy tuần sau là long sida anh em nhé thì uh, hôm nay ngạo uh, sẽ đóng vai là một cái ngày uh, livestream bình thường của tôi khi mà mỗi lần bật livestream lên là có bảy thằng là nó vào nó đấm tôi anh em ạ khổ lắm nhưng hôm nay thì Ngạo sẽ đóng vai trò là người bị đấm nha anh em nhá Còn 7 anh em còn lại của chúng tôi Sẽ đấm ngạo anh em nhá Đấy nó đơn giản là như thế thôi Thì uh, cái luật chơi nó như này Tôi phổ biến lại cho anh em Ngạo top 4 trở lên thì Ngạo sẽ có tiền nha anh em nhá Cái người top 8 trong uh, số 7 người còn lại của chúng tôi sẽ phải trả tiền cho Ngạo Cái đấy nó thử thách uh, cái gọi là team up của chúng tôi khi mà ai sẽ là cái thằng chấp nhận top 8 đấy anh em thấy không kinh chưa tức là đấy team up này là đéo team up đâu có khi lại đấm nhau đấy đấy tức là cái cái phe của bảy người ấy cũng bị thiệt thòi một cái là đấy cái người top 8 nó phải trả tiền và cái người top 1 thì là được tiền nha anh em nhá nếu mà ngạo bị ao ngạo bị ao ra khỏi top 5 Ngạo bị out ra khỏi top uh, Tức là từ top 5, 6, 7, 8 Thì Ngạo sẽ đánh là bị thua Và Ngạo sẽ phải trả tiền cho top 1 Trong 7 người còn lại của tôi Đấy nhá Rồi ok nhá anh em thế là được rồi nhá Ok nhá bắt đầu nhá Không không chưa không vừa chơi vừa nói được anh em ạ Sisu lại bị thoát thế này Ôi nhưng mà cái cái cái mic của của của An ấy Cái mic của An ấy cũng bị rẻ lắm nhá Rồi Béo ơi An ơi Bật mic lên Béo ơi An ơi bật mic lên ừ, Ok Ok rồi Không bị rè không bị rè rồi Béo nói sao nào Ui mẹ bé tí luôn Béo nghe gì luôn ạ Bèo, bèo, bèo ơi Nếu mà em muốn nói gì em hét lên nhá Em hét lên Ngấu nghe gì Rồi rồi cũng đỡ được một tí Nhưng mà vẫn bé lắm Wow Chuyện này chơi cái gì anh em Anh em nào eco bảo luôn nhá Đang có tiếng mọi người đây anh em Anh em thấy chưa nghe được tiếng mọi người à À thế à Rõ ràng là tôi tôi bật tiếng mọi người rồi mà Có thể là tiếng mọi người nó hơi bị nhỏ Bao Hunter rồi thế Tỏ đấy, tỏ đấy, tỏ đấy Không sao, không sao Không sao, mình team up mà Anh em cứ bình tĩnh Ê, ai ai chơi Hunter nào? Ai chơi Hunter nào? Phải có một người chơi cùng line up với Bèo nhá. Ai ai ai ai? Đèo nói nhỏ, đéo nghe gì luôn. Không sao, Hunter được. Hunter được, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Ừ, anh anh tin em. Anh tin em. ai chơi thua là luôn nhá áp lực lắm Đéo đơn giản đâu anh em ơi Tôi mẹ tôi chơi livestream tôi không biết Bị người khác đấm Nói chung là mệt lắm, mệt mỏi lắm Anh em muốn chơi cùng ấy Thì anh em ở trong clan GTD nhá anh em nhá GTD thôi anh em nào ở trong clan của td thì anh em đánh Ờ, chuyển gót à? Ờ, được rồi, được rồi, được rồi. Đâu để xem nào. Ok, có thể là chín đẹp nhá. Ừ. Hai con ấy rồi, hai hai thế à Ừ anh khỏe mà <clears throat> Thiếu một con Từ từ mới tí anh em ơi Ui Long Sida cũng khỏe luôn Gấp mét Gấp mét nhá quất mết thì uh, ai đấy làm ơn đi uh, Hunter kết hợp với cả với cả Exorcist hộ hộ tôi cái. Ừ, đấy là ai? Ừ, đấy là ai? Ok. Mình chơi gì đây? <coughs> từ từ tính xem tôi chưa gặp ai nào Anh có thể gặp em ở round này thì round sau là em sẽ gặp Ngạo Bèo, bèo to nhở một cái bánh hả ok nhưng mà có bỏ có bỏ bớt bài ra không anh đang có chuỗi nhá để anh để anh cái chuỗi. anh sẽ phải thắng ở round sau đấy Em cứ bỏ trước đi để anh căn Round sau cơ, round 11 cơ Trăm ơi, round 11 Em cứ bỏ trước bài ra để anh căn nhá Không sao, hai người chơi có hết được Hai người tranh bài được mà Cứ yên, yên tâm đi, yên tâm đi Ừ, phải có người đi mà thậm chí là phải hai người Ồ ờ. Trăm ơi, rau sau anh anh thắng nhá Rau sau anh thắng nhá Em bỏ bớt bài ra đi Trăm bỏ bớt bài ra đi để anh còn căn <clears throat> Để hai con hả? Để một con hả? Để một con thì anh để hai con. À nhưng mà anh hết slot rồi. Anh sẽ vứt mấy cái con ít tiền nhất lên. Anh hết slot rồi Em nhìn cái cái bàn của anh đi Anh để hết mấy con một tiền lên rồi Hết chỗ rồi Được không 5 con này nhưng mà nó chỉ mất 4 máu thôi Đúng không Mất 4 máu đúng không Thế được rồi Anh hết slot rồi mà Tí nữa lấy cái Blink anh em ạ <clears throat> Lấy Blink Tôi chơi um, cái gì tôi chưa biết đâu Có thể là sẽ là chơi um, Warrior hoặc là chơi um, Chơi chơi chơi chơi um... Có ai chơi Warrior không nhỉ anh em ơi Không chơi à Có ai chơi Insectoid không Tạm dừng hả Ờ đây đây đây đây Không Ờ được quá em Hay quá <clears throat> Không ai chơi 9 qua đúng không <clears throat> Ok tôi chơi Ra con Kunka rồi <clears throat> Không sao Bèo tự nhiên bị diss nhở Chơi ở trên máy tính à em Tưởng anh tưởng em tảng thì cái bản quốc tế về rồi Có có có Hình như là Busku đi chỉ đẹp đấy Nhìn giống lắm <clears throat> Ngạo căng nhở Đánh đến này mà vẫn đứng ở top 2 được cười đấy cười nhá Ừ bài nó xanh phết An chơi gì đấy An ơi An ơi Em chơi gì đấy Ui khó nghe nhở Anh em có nghe An nói gì không Rồi rồi rồi rồi Em chơi gì đấy ừ, Chưa biết đi ừ. có em à nhưng mà có tiền mới ôm nhá kiểu nó bị lẻ tiền ấy mới ôm không là nó nó bị thiệu thọt tiền đấy em ạ chặn 50 tiền gì mua xong chặn 50 tiền gì ờ được rồi Tôi chắc chơi 9 Warrior anh em ạ <clears throat> Nhìn nó giống 9 Warrior rồi Bây giờ không mua con này nữa Không mua con Hunter này nữa Thỏ thôi Cái này chắc lấy tí nữa ghép cái bùa linh thôi ba cái slot Ngạo xanh kia Anh em để ngạo xanh kia Kẹp Marine vào sớm à Thế này vẫn chưa biết là chín đẹp hay là gót ờ, ờ, mết đâu Con thỏ lên hai sao dễ chơi chín đẹp lắm Ừ Lấy tí lấy bờ linh ấy Không đơn giản đâu Kẹp Marine vào đây Ờ, tôi chưa gặp nó đúng không? Tôi chưa gặp nó. Ra 16. ra 16 rất có thể tôi sẽ gặp nó. Trận sau cho GTD khác đánh được không anh? Được nha em nhá, cứ GTD là được. Ở đây có Berlin. Lấy chung lé luôn à? Lấy gì sớm? linh Vào Discord mới đánh được hay sao anh? Đúng rồi em, phải vào Discord nha anh em nhá Chơi team up anh em ạ Đây là chơi 1 ờ, chấp 7 nên là anh em phải vào team up ở trong Anh em ơi xếp counter ngạo nhá Cố gắng xếp counter lấy chuối đi Anh em anh em xem ấy, anh em soi Anh em chơi anh em cố gắng em ấy. Xếp để counter đi Không để chuối kinh quá Không gặp tôi tôi cắt chuối vậy đợi gặp tôi tôi cắt chuối hả ờ nhưng mà anh đang muốn cắt chuối ở ngạo Hay lắm, cắt được rồi Anh em ơi, cắt được chuỗi rồi Được chưa, được chưa Đấy, cảm giác bị đập luôn có vui không em Úi rồi, úi rồi, úi rồi Nó giống như cái trận hôm qua thôi Tôi cũng bị như thế mà Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác đấy Kẹp Norin vào luôn Nó là counter đấy anh em Đấy, kiểu cảm giác counter trực tiếp Rồi bây giờ qua qua qua ngạo rồi thì vứt Morin thôi vứt marine được rồi không sao em ăn được bây giờ em ăn được nhá anh chưa đẩy đâu anh không anh không làm gì cả đấy anh đợi em đến em ăn của anh ấy xếp counter anh đi trăm ơi ăn được không anh bỏ marine ra rồi yên tâm ui vẫn đéo ăn được bỏ marine rồi vẫn đéo ăn được nhưng mà mất ít máu ờ mất ít máu thôi được Round này gặp ai ấy nhở? Chết rồi, tôi chưa kịp tính <coughs> Round này gặp ai ấy nhở? Round này gặp Busku Hay quá Một lần nữa, một quét nữa Đúng rồi Ui tôi chết rồi Mất hơi nhiều máu nhá Hay quá nhở Sắp lên được 9 rồi GTD là viết tắt của Game Today nha anh em nhá Chia kênh Game Today này Anh em ơi phải bọc lót cẩn thận nhá Đừng để Sisu top 8 Máu máu nó phải Cẩn thận Ờ phải up 8 chứ Chơi gót để chơi ở 8 chứ Ở 7 yếu lắm mẹ chưa ra Doom ạ Lên 9 rồi Tôi lên chín rồi có khi tôi lại chuyển sang chơi uh, Insectoid anh em ạ Khả năng cao chơi Insectoid á Chính cô em ơi Nhưng mà chưa đủ Chưa đủ Bèo chơi uh, An với cả Bèo chơi cùng Chơi beat Ui Long ơi cẩn thận Long ơi Long chơi chín đẹp lên mua súng không nhở Súng thì tôi chuẩn bị vứt đi ấy, là tôi cũng không không có ý định mua lên hai sao anh em ạ Thôi thôi thôi, bỏ đi Ui, tiền ông đi luôn à Anh em cẩn thận nhá, Long mất 50k nhá <laughs> Long mất 50k cho ngạo này cay đắng Ờ, có xưa đi không? Vậy cay đắng quá nhỉ Hay chơi insect Từ từ đã, roll mấy cái Có đúng rồi lao vào bảo để anh Tuấn xanh thế đấy Dù đã vào về vừa lấy gọi thì nhóm thấy đâu Bây giờ vào bảo anh Tuấn xanh thế Khổ Ờ tí nữa vào nhưng mà hôm nay không phải đấm anh đâu Hôm nay là ngạo đóng vai là anh nhá Mọi ngày Cho hiểu cảm giác coi như là Ờ ngạo bây giờ sẽ bị bảy ông đấm rồi không đấy anh em mỗi lần gặp nhau mất tí máu này thôi ngon quá mỗi lần Ui mẹ bài này ra to nhiều nhở Ô oh, đủ rồi đủ rồi đủ rồi Đủ rồi anh em ơi Thôi thôi thôi Insect đéo đi chín wow Ui ngạo Ngạo nó chơi nó chín đẹp kìa Ui trời Dẫu biết Ờ Long ơi ông ở đâu đấy Sao tôi đéo thấy nghe được ông nói gì nhở Ui trời Ông ơi ông để ý cái thằng ngạo chứ ông để ý gì cái thằng béo Ồ. Ghép trùng lé rồi ơ à, Ô hay Ghép rồi Đúng rồi, ghép chống lé đi Ngạo bây giờ nó chỉ ờ, còn ờ, có một bậc nữa thôi, hai bậc nữa thôi là lên top 4 đấy Anh em cẩn thận đi, cứ dí, dí nó, dí, dí nó top, uh, top, top, top 5 là được Anh em ạ, à, dí top 5 là được rồi Được em Cảnh giác với đái Ui an Ana à, Chết rồi An ơi mất ít máu thôi Hay quá Hay quá Hay quá Ui Sisu có 5 máu kìa Có chết không Có dẫy được không Cẩn thận Ờ cẩn thận đi Anh em phải tư vấn cho mấy cái ông thấp máu ấy Đừng soi hộ cái Đừng soi hộ mấy ông thấp máu đi Anh em ơi Anh em có biết điều gì cần phải làm bây giờ không Đấy là tất cả đều phải sang bên này này Soi này cướp cái gì này Đấy Tất cả phải sang nhà ngạo mà soi Ui Sisu gặp anh à Ui xong rồi Không sao Doom đẹp Doom đẹp ông ơi Cướp được cướp được skill của Doom Chưa đi được Hay quá Được quá Được quá em ơi Anh em sao xếp bài Ông ơi ông ông ông, ông nhắn cho Busku ấy Nó đéo nghe thấy Thằng Busku là kiểu nó đang Nó tự chơi hiểu không Nếu Ô, Long ơi, ông phải biết là nếu mà ngạo ấy mà nó nó nó top 4 là ông mất tiền đấy. Ông top 8 à. <laughs> Tất cả là phụ thuộc vào ông đấy. Bây giờ ông chỉ cho cái thằng Sisu sống đi. Không là dễ mất tiền đấy. <laughs> anh em chưa biết nếu mà anh em mới vào anh em chắc là chưa biết content mới kênh tôi nhá. Đấy là một ngày đóng giả làm idol. Hôm nay ngạo sẽ đóng vai tôi, sẽ bị 7 người đấm. Thôi xong rồi chán đời Được chưa? Vào là top 4 chưa? Ông ơi, ông hết cơ hội rồi Long ơi Ông chỉ còn một người nữa thôi Cái thằng Busku Nhưng cái thằng Busku là cái thằng mà đang sắp chết Hiểu không? Nó 35 máu mà nó Nó bây giờ kiểu nó không tim hấp Nó không ở trong cái kênh này Thằng Busku gặp ai chắc chết Chết chắc luôn chán đời mà bèo thấy im thít luôn mẹ trước trước khi vào cái buổi livestream này bảo em đấm tất đấm tất của em top 7 thất vọng quá anh em thất vọng với đái ờ bị tất cả đấm thất vọng với đái thất vọng thằng em quá ông ơi soi thằng ngạo đi chỉ cho rằng uh, thấp máu nhất là thằng Busku Đúng không? Thế đéo nào xong cuối cùng lết game mà tôi lại phải solo với nó nhở Bực ghê cơ Chán đời thật sự An Ờ em làm được à, em làm được à Ờ được, được em, được em, được em Mất nhiều máu không? Mất nhiều máu không? Có ba tia chưa? Được em, ui, được em, được em, được em, có chống em Được em, phập đi, phập nó đi Ngạo có 19 máu nhá, Ngạo sắp mất tiền rồi Long ơi <laughs> Long đang kiểu thầm vui, thầm vui tí, đang hơi vui tí đấy Và con tim đã vui trở lại à? ơi ông ơi ông ơi ông cái gì gặp ai à ừ được ông ui rồi rồi lên nhớ là ông nói nó cũng nghe thấy nhá ở trong này <laughs> ông để ông ông đéo nói tôi tự tính ra mẹ ông nói không không không cần không cần em ạ cho nó vào trong cũng được nhá không cần cho ra ngoài đâu trời uh, nó sẽ có một cái lợi thế là nó được nghe anh em nói chuyện bàn tán Thực ra chưa chắc nó đã là ngon đâu nhá Chưa chắc nó đã là ngon đâu Chưa chắc nó đã ngon đâu Bởi vì làm sao Nghe nó sẽ bị tâm lý á Anh em hiểu không Tâm lý chứ Nghe tâm lý với đái luôn Kẹp hai con thỏ luôn Được bạn ơi Góc trái bên dưới ok luôn Nhìn thấy luôn Nhìn thấy luôn Ok rồi ông ơi Đẹp quá Ui vậy đẹp luôn vẩy đẹp luôn bạn ơi úi rồi ôi úi rồi ôi chết rồi nó đùm nó nó ăn được rồi ông ơi chán đời nó ăn được rồi ờ đéo hiểu sao nó lại cướp được cái con nó lại cướp được cái con ấy nhỏ ơ kìa ơ kìa lại vẫn chưa tiến nó đi nó lại còn đấm tôi chán đời chán đời tôi biết rồi nhưng mà tôi vẫn bị đấm <laughs> gì vậy cày trong cẩn thận nha em nhá, đến lượt em đấy. Quên không ghép cái BKB. Ghép hai cái MKB nhở, cho nó cho nó chắc cú. Ghép mẹ hai. Ui, trong các anh à? Thôi cũng được Không đun vào già được rồi em ơi Không đun vào già được rồi mất ít máu thôi Mất ít máu thôi Xếp thế nào để đéo bị choáng nhở À đúng rồi Đúng rồi bây giờ Bây giờ anh em tự làm đi Long Sida đừng có tư vấn Tư vấn nó nghe thấy An lại sắp ra đi nơi rồi này Long Sida đừng có tư vấn Cho thêm con uh... Ai ôm được thì cứ ôm nhá Ui gặp ai đây Thôi xong rồi An ơi Toàn rồi An đi rồi Xong rồi Thôi xong rồi Long mất tiền Mẹ Ăn được ăn được ăn được Mất đi máu Được được được được được Được được Đấm đi đấm đi đấm đi đấm đi Đấm đi Ui được luôn này Hay quá Ngon Chào uh, Đức nha chào Sơn Đức, chào em Nó xanh thì ông phải tìm cách để ông counter nó Ông phải xếp bài các thứ, ông tính round sau gặp thằng nào <coughs> Gặp An rồi này, gặp Trump rồi này Gặp Ôi, round này tôi gặp thằng Busku Tôi tiến thằng Busku đi rồi Buku Chán quá Gặp Busku Bus... ơi gặp ngạo à Gặp ngạo thì ăn được Ui nó có bom Tôi chết rồi Bom bờ Ờ nó combo đẹp quá ông ơi Toang rồi Có khi nó lại top 1 đi mẹ Đéo hiểu Anh em thế nào Bấy thằng còn bị nó đấm thế này Cháu hiểu anh em chơi kiểu gì Bảy thằng còn bị nó đấm Thế như này Chưa ai đi căng thẳng quá Bảy thằng còn bị nó đấm nữa này Chết thật Con Doom đứng ở vị trí này sao lúc đéo nào bị quẹt thế nhở Quét quét cái đéo gì mà quét Quét quét quét, quét nó, nó đẹp vãi đái luôn ấy. thật á Hay chuyển mẹ đồ cho Berserker đi Doom lại kéo ăn thua Nó, nó quét cái Grim Shock nó quét đẹp cực kỳ luôn á Nó có cái Blink Tôi phải lấy tôi xếp hai hàng dọc Tôi xếp hàng còn hàng dọc còn bị quét mà Không hiểu Rồi du học ở Nhật rồi nó khác Không hiểu Hai hàng dọc tập hợp mà vẫn bị Ôi, Busku đi rồi. Thằng Busku đi rồi Nhìn đây này Long Sida mất tiền Chán đời mẹ Bấy thằng còn để nó đấm cho Thôi nhá round Cái trận sau ấy Ông nào không có không có Discord ấy Không vào Discord tôi không cho chơi đâu Tí nữa chỉ có ai vào Discord Team up mới được cho chơi thôi Tự nhiên có người vào mà không nói chuyện được thì chơi kiểu gì Anh em vào cửa lan thì anh em đổi tên là xong nhá anh em nhá Đơn giản thế thôi Thôi cứ đấm hết đi để xem là có được top 1 không Xem trình độ nó Đây nó là một kiểu màn thể hiện trình độ luôn hiểu không Đấy đấm 7 ông vẫn còn được top 1 thì chứng tỏ là trình độ rất cao đấy thì nó bèo không gáy được nữa gà đéo đánh hết hết sức rồi đấy long sida còn đứng ngoài chỉ cho mà đéo ăn được nó thôi <coughs> sợ thật Thôi chết rồi Lại tiến trăm đi rồi Có tiền không? Ờ, sáu màu Đi luôn anh Long Sida kìa Long ơi Thương anh Long Sida Ủa Bị lag à Ê Ôi tôi bị disconnect Điên thế nhở Ờ bao lại bao lại ông ơi Nhau kịp Thôi vào rồi em ạ Bị vào, bị vào à? Bị vào trong à? Rồi rồi rồi, có đi <laughs> bị tĩnh em Ờ, xếp lại được đấy Ui, cái đéo gì ông nhìn thấy không Cái con, cái con ấy nó, nó quét đẹp lắm ấy Đéo ổn nó quét phát nào trúng phát đấy á Ủa sao con Grim nó quét đẹp vậy Chết rồi Cho Doom 3 cái nào Cho Shin Doom 3 đây Cho mẹ bơ luôn Ờ dồn đồ cho bơ luôn Thôi chết rồi Rao tiến an đi đúng rồi Vãi đáy thật Bờ linh đúng là trước mặt con bơ Chết rồi nhưng mà bây giờ bây giờ phải solo với thằng ngạo này Thôi nhá, trật tự nhá, tự chơi Tự chơi, đéo phải tư vấn Để yên về lộ mẹ hết chiến thuật Trật tự Để tớ, tớ làm được Rồi tớ làm được, tớ làm được, yên tâm tớ làm được Nhưng mà để thế nào mà nó mẹ một mình nó đập bảy thằng mà nó được top 2 Thôi chịu các ông Thật chán đời thật đấy là chỉ là một người thôi đây mẹ còn ừ chán đời các ông không đeo lấy chồng lé quế em ơi có một cái hai cái đủ rồi hai cái đủ rồi Doom ba luôn em ơi Đồng ý không ơi À làm gì có hai cái trống lé cuối không Từ từ cho từ Không nói Mấy ông im đi Để yên cho người ta chơi chưa Được chưa được chưa? Ồ, trật tự nhá. Trật tự đấy tôi chơi. Đấy. Lộ mẹ hết chiến thuật. Thấy chưa? Thấy chưa? Ồ, ồ, như nào? Ăn luôn. Ăn luôn, ăn luôn. 12 máu, đi luôn. Ui, còn mẹ có một máu. Đùm ba, đùm ba, đùm ba, đùm ba. Nhân bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Anh em cứ để tôi Ui thì mẹ đến giây phút này thì nó lại đéo phải là, là xoay bài anh em ạ Thôi nha 9 giây 9 giây cuối này Ồ ồ ồ ồ ồ ồ còn non còn non còn non còn non u u u như nào như nào u cẩn thận kia cẩn thận nó trừ giáp con bơ được không được không Ăn được không Còn Doom nó vẫn sống Ui trời chết mẹ ơi đéo ăn được rồi Sao nhìn tự nhiên đang ăn lại thành đéo ăn vậy Còn 12 máu đi luôn à Ôi mẹ nó top 1 Đi luôn ơi Đéo hiểu Còn mẹ một chấp bảy mà nó ăn được top 1 à Anh em chơi kiểu gì Anh em chơi kiểu gì ấy <laughs> Anh em cứ bảo tôi đùa anh anh trọng trách còn lớn quá đến cuối còn một mình anh <laughs> kiểu hiểu Điều hiểu mẹ Một chấp bảy ạ Cưng thật không phải là xoay bài chậm Lết game này nó không phải xoay bài anh em ơi Lết game là xếp Xếp bài Không Hương có cơ tê đéo đâu mà chơi Không cho chơi Hơn Long Sida thì được ngoại lệ Long Sida thì mẹ lâu rồi <laughs> Thôi cũng phải có tí ngoại lệ mẹ không phải hương hương hương mà nếu mà ngày, trước mà cũng kiểu quen anh lâu ấy thì cũng được nhưng mà mới mà mình mới quen nhau chưa tìm hiểu nhau nhiều chưa biết nhà cửa ở đâu hả <laughs> ai bảo anh chế ai bảo anh chế anh chế đâu anh chế đâu <laughs> dã man anh chế đâu mới quen nhau mà anh tuấn đã đợi ấy rồi ừ, rồi nhá vào nhá ờ mà thì đéo nào hường nó vào được trong phòng này nhỉ có 8 người mà một hai ba bốn năm sáu bảy tám Rồi nhá, chúng bắt đầu nhá Đủ chưa? Sẵn sàng chưa? Ngạo đâu Tắt mic, bật mic lên nói chuyện hết trận rồi Ơ à. Thành Trung vừa donate cho anh à À đây Đã từ từ nhá Sorry anh em Tôi không để ý Anh em Thành Trung donate cho tôi qua cái gì <clears throat> Anh em đợi chút để tôi check cái donate Không em ơi Em đánh hay em có quyền gãy mà Em em em em top 1 thì em thoải mái đi em ơi Nha Đánh hay đấy một chấp bảy kinh Mà điều không Long Sida đánh chín đẹp với con đéo ấy lứa nhưng mà đánh kém Nhìn biết ngay chín đẹp rồi Lúc đầu chơi nhìn nghi lắm Không kép súng kích Nó để cái bờ linh biết ngay à, có banh bidv ở chung ờ, cảm ơn em nhá banh thì buổi tối thì nó sẽ đến muộn hơn một chút anh em anh em ạ chắc là khoảng 3 giờ anh sẽ nhận được nhá em nhá thì thôi rồi thì anh bây giờ anh livestream từ bây giờ đến 3 giờ đến khi nào mà anh nhận được cái donut của em thì anh sẽ nghỉ nhá yên tâm rồi thì à, anh em mới vào này thì à, tôi à, giới thiệu lại một chút về cái chương trình ngày hôm nay như anh em cũng đã thấy sơ qua về cái trận đấu đầu tiên nếu mà anh em không có vào từ đầu thì anh em biết là cái trận đấu đầu tiên thì uh, <clears throat> anh em cũng có thể thấy là xuất sắc với sự xuất sắc cực kỳ xuất sắc của ngạo đã giành được uh, vị trí top 1 nhưng mà anh em còn chưa biết nó khó đến mức độ nào đấy chính là cái việc là trong cái buổi livestream ngày hôm nay của tôi nó là một cái content mới cho kênh của tôi và tôi sẽ dự định là sẽ tổ chức vào tối thứ bảy hàng tuần content này uh, sinh ra uh, với cái mục đích là để cho các anh em uh, trong clan của tôi cũng như là các anh em ở trên kênh hiểu rõ được cái công việc phức tạp của tôi Cái công việc mà đầy coi như là sự mệt mỏi và trầm cảm của tôi Khi mà mỗi lần tôi bật livestream lên là tôi bị bảy thằng nó đấm Thì đây hôm nay thì uh, cái content ờ, vào mà ờ, mỗi tối thứ bảy hàng tuần Đấy chính là cái content là đóng vai tôi nha anh em nhá Đóng vai tôi và sẽ bị bảy người còn lại đấm Tất nhiên là anh em vẫn sẽ có cái phần thưởng cho anh em chiến thắng Đấy chính là anh em nếu mà anh em được từ top 4 trở lên Ví dụ như cụ thể ở trận đấu vừa rồi thì Ngạo được top 1 nhưng mà nếu mà ngạo chỉ cần là được top 4 thôi thì ngạo sẽ được là 50k anh em nhá. Và à, cái người mà bị vị vị trí top 8 ấy của 8 người còn lại ấy sẽ phải trả cho ngạo cái uh, phần thưởng đấy. À, và nếu mà ngạo bị out top 8 thì ngạo sẽ phải trả cho cái người top 1 là cái phần thưởng là 50k nha anh em nhá. Đấy tức là ai cũng sẽ có tiền. Đấy ai sẽ cũng sẽ có cơ hội có tiền. Và anh em cũng có thể tham gia đăng ký tham gia cái content này của tôi vào tối thứ bảy hàng tuần anh em có thể inbox trực tiếp cho tôi ở trên fanpage cũng như là inbox ở trên uh, Facebook hoặc anh em có thể đăng ký uh, ở trong uh, nhóm hội siêu cấp vô địch anh em nhá. Tôi sẽ uh, cái này tôi sẽ thay cho cái cái cái buổi cúp tầm hàng tuần vào uh, tối thứ bảy. Đấy, rồi ok. Anh em tự tin vào khả năng giống như ngạo. Pro giống như ngạo ngày hôm nay thì anh em có thể đăng ký nhá. Ờ, chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai và chúng ta sẽ có 3 trận nha anh em nhá. Rồi chúng ta vào trận đấu thứ ba à, thứ hai. Và trận đấu này thì à, như cái trận đầu tiên ấy thì anh em cũng có thể thấy là nó là 6 đấm nó là 6 một chấp 6 thôi bởi vì có một người không team up được nhưng mà trận này nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi mà ở đây là có thêm Juda và Juda sẽ trực tiếp là team up với cả anh em rồi nhá chúng ta bắt đầu thôi Bèo lại xin được đấm à? à Bèo chơi kiểu gì ờ long lại thế nào lại vào lại lại lại đóng đóng vai là destroy mẹ ờ vào đóng vai destroy đúng rồi mẹ, lúc đấy là phải tất cả phải sang soi như này đó nhưng mà sợ sợ cái Ui Ngạo vẫn chưa ấy à Chưa chưa Chưa tắt mic à Ngạo vẫn chưa tắt mic à À, à Ngạo hai cung đen à Kinh ấy ui ui nhưng mà tôi tôi tôi cảm giác cái cái con Grim chốc của thằng Ngạo là tin vậy này luôn ấy Thề Mẹ Ờ à, anh em trật tự nhá, tôi uh, đọc kênh chat một chút. Uh, Thành Trung nhá thì em vào uh, fanpage uh, em search game today. À thôi được rồi, anh gửi cho em link. Đợi chút anh sẽ gửi cho em link. Ui. Đợi chút đợi chút anh anh em cứ bình tĩnh đợi chút. anh em chơi kiểu gì cứ để cuối cùng lại phải đến lượt tôi, tay tôi chết. Tuấn Cơm lại coi như là cân hết Nói thế thôi chứ trình độ của Ngạo thì tôi nói chung là nếu mà tôi là là, là 10 ấy, thì Ngạo nó phải tầm khoảng 10 10,5 thế đấy là không ăn được đâu Không đơn giản đâu anh em ạ à. Nếu mà để solo ấy Đấy chưa kể line up nữa Nó còn phụ thuộc vào line up nhiều Đéo Eco Thỏa thuận với nhau đi nào Anh em thỏa thuận với nhau đi Ai Eco Đéo Eco Em ơi em không cần phải bỏ hết À ờ ừ, thôi bỏ hết cũng được Không cần bỏ hết đâu Bỏ hết luôn hả à? Có có Eco bán hết à Bán hết bài à S ơi ông có lập cờ lan của TD cho game có nhá bạn nhá Có chứ Đương nhiên là có rồi Tôi có clan nhưng mà nó chỉ có 16 người thôi anh em ạ à. Nó chỉ cho 16 người vào thôi em chơi cái gì anh em nói nhá Long chơi gì An chơi gì Sura chơi gì Sura chơi bit Sura chơi bit Đúng không Ờ ok Bèo chơi gì Thằng Bèo rồi Xin hả chăm chơi gì Ok à, ờ, Chiến chơi gì Chiến Ok còn anh vào luôn nhá, anh chơi Hunter Ok em Anh chơi Hunter nhá à, Hôm qua anh em ờ, Thành Trung có bảo ờ, hỏi tôi là cái ờ, chơi bộ Exit dòng 6 Exit như nào nhá Thì trận này tôi đã chơi nhá anh em nhá à, Anh em Thành Trung nhá, có phải không? Tôi nhớ hình như hôm qua anh em Thành Trung hỏi tôi thì phải Có phải không? Anh em confirm cho tôi nhá Nếu mà phải thì anh em confirm hộ tôi Chơi uh, Clyde hả? Ok luôn Ok luôn, ok luôn uh, Check đồ cái, check đồ Đây để anh check cho Anh check cho, anh chỉ cần nhìn này nó ghép được xung kích thôi Chưa ghép xung kích hả? Nếu nó ghép xung kích thì chắc chắn là nó sẽ chơi là là là là là, là uh, Clyde ở đấy An à, Chigot hả? Có phải An không? Ok Anh em muốn vào clan tôi rất đơn giản Chỉ cần đổi tên nhá anh em nhá Đổi tên là được Tôi đã nói ừ, rất nhiều lần rồi Anh em cứ đổi tên đi Sau mỗi lần có cái những cái ờ, cái dạng như thế này ấy Thì anh em vào anh em chơi thoải mái Nhá cứ đổi tên là được Thành Trung em vừa tham gia nhóm Facebook rồi anh ạ à, Duyệt cho em với Ok anh em nhá Để sau buổi stream anh sẽ ra em duyệt cho em Thôi bán mẹ con này đi Không chơi human đâu anh em ạ Chơi hẳn uh, Chơi human nó đẩy nó sớm quá Đẩy sớm Đội mình thì nó cũng có nhiều người ấy Nếu mà chúng ta chơi human thì chúng ta đẩy rất sớm Ông ơi Ông đừng có cấp nhá Để tôi Để tôi chơi thắng cho Tôi mạnh mà Long nhá Đừng áp cấp Tôi mạnh lắm Ông nhìn đi Đu cũng không đấm được anh đâu Thôi ra sau ông cứ up lên 6 đi nhá Ông cứ up lên 6 đi Ông cứ up lên 6 đúng cấp đi Anh em tâm đô mới vào đúng không anh em nhìn ở cái góc dưới phía bên dưới màn hình ấy nó <clears throat> là cái content hôm nay ngày hôm nay của tôi nhá đấy là hôm nay sẽ có một người đóng vai tôi <clears throat> và chơi um... ui cái gì đây ủa mua hết à Wow, wow, wow, wow, wow. Ui rồi vẫn chưa gặp Long Ê gì mà đang kim LC rồi Ờ thôi được ghim được Chẵn tiền thì mới ôm bài nhá anh em nhá Chẵn tiền mới ôm bài nhá đừng có ôm sớm Ôm sớm toang đấy Không, tôi chưa không chơi ép đâu anh em ạ. Đồ không đồ này không phải đồ ép. Đồ này không phải đồ ép anh em ạ. Đồ này không phải đồ ép, không chơi ép đâu. Rao sao gặp Long Sida ông ơi. Long ơi. Tôi giữ được 6 Hunter ông ơi. Ông ơi, ông ông cho tôi cái chuỗi đi, ông đều có đồ này. Long ơi Ông cho chuỗi nhá Đau sau ông tự bỏ xuống nhá Tự bỏ bài xuống nhá Tự bỏ bài xuống tôi tôi, tôi bỏ hai con thôi Cái gì cơ? Ai thua quái cơ? Bèo chán thế Ông ơi tôi bỏ Tôi bỏ Tôi bỏ hết Ông ơi tôi chỉ bỏ được như này thôi ông ạ Ờ như tôi tôi chỉ bỏ được À đây đây Đây giống nhau mà Giống nhau mà bọn này một một mất một máu hết <clears throat> Anh em ơi, tôi không chơi con cây ba đâu anh em ạ. Tôi chỉ mua tạm thôi để tôi lấy con tăng cơ thôi, rau sau. Chào uh, Lê Minh Nguyễn nhá. Nguyễn Lê Minh. Ok, chào em. Coi anh từ hồi anh chơi Dota Auto Chat 6 Hunter rồi anh em ơi Khỏe rồi Riêng anh là anh ôm được con Dragon Clyde rồi Là cùng line up rồi Là ngon rồi <clears throat> God Clyde hả? Ờ chơi đi Thế là cũng là là, là gom được Clyde rồi mà góp Clyde là ăn được bọn Clyde rồi Riêng đấy là lay up counter rồi Bèo Bèo chơi xin Ơi em Nói đi nói đi nói đi Từ từ nào trật tự trật tự trật tự Gì hả em Ừ được rồi Nhưng mà anh đang hỏi chăm chăm nói gì Anh bỏ hai con cây đi á Nhưng mà anh cần cây để làm tăng Em em lấy cây hả Chơi gì đấy Nhưng mà anh đang đang cần giữ chuối em ạ để, để anh đi chuối Để anh đi chuối Anh chỉ lấy hai con thôi Anh chỉ cần lấy hai con thôi Anh vừa lấy anh, anh có ba con anh bán một con đi rồi không ai sáu cờ lai rồi càng nói càng nói đây rồi đấy nó như thế anh em ạ con này cho vào làm tăng cơ này đấy khi mà ra hai con cây ấy cho con này vào tăng cơ khỏe anh em ạ 6 cửa lai mà con LC2 Ồ, nhưng mà đồ đâu? Đéo thấy đồ Không, luôn sớm chết rồi À, An ăn được chuỗi này An ăn được chuỗi này Ủa, đéo ăn được à? Anh tưởng em bờ linh vào em làm cho hai phát là chết hết bọn bọn Hunter Ừ đúng rồi em Ủa thế tại sao phải cho giữ máu nhỉ Khỏe rồi mà Ủa, Ủa sao anh không thấy yếu Anh thấy khỏe mà Con Agoli lên được hai mà vẫn kêu yếu ạ Ờ Thôi ra quái này em Ra quái này Không cho góp à Ra quái anh em ơi Ừ thôi cẩn thận không không có đam đâu Ừ. Ngào đang xếp ở bên trái nha anh em nhá Chú ý nhá Mấy cái nhà mà chơi um, Chơi chơi Hunter với cả chơi uh, God phải chú ý Bên trái tức là bên phải của mọi người đấy không anh cứ nhắc thế thì bọn em phải chú ý vào Đúng rồi em Ôi giời anh ghép từ lâu rồi Cấm đánh với cả cấm hồi máu nhá Hai món đồ Cái con cây này nó nhiều lắm Không sợ đâu em Con cây này chỉ cần bốn con là lên được mà Ui Zuda khỏe thế nhở Ờ nhưng mà chơi gì đấy Mua linh tinh vậy Vãi cất Zuda hết tiền rồi kìa Thôi xong rồi Zuda chuyện này trả tiền cho ngạo rồi Mẹ Chuyện này trả tiền cho ngạo rồi em ơi